Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp Thì uh, thông thường khi mà các bạn vào sòng chơi á Thì thứ nhất các bạn mua những cái máy đánh bài hay là những cái kính áp tròng Thì các bạn phải bỏ bài của mình vào thì các bạn mới có thể chơi được Cái thứ hai là các bạn phải đặt máy ra trước mặt thì các bạn mới có thể chơi được ở những cái sòng sới đó thì đối những với những cái sòng sới nào mà khó họ không cho các bạn luồn bộ bài vào không cho các bạn để điện thoại chiếu bạc thì làm sao thì các bạn có thể chơi được thì hôm nay mình sẽ làm video này mình hướng dẫn cho các bạn một cái cách chơi đi tới sòng bất kể kể bài của ai bài như thế nào các bạn vẫn có thể chơi được chiếu bạc các bạn đây là những cái dòng áo thun đổi bài bên cơ sở của mình thì bên cơ sở của mình có rất là nhiều mẫu mã áo thun đổi áo sơ mi đổi áo khoác đổi hoặc là những chiếc ví đổi chiếc điện thoại đổi thì hôm nay mình sẽ làm video này mình giới thiệu cụ thể cho các bạn một cái chiếc áo thun thì ở những cái video lần sau mình sẽ làm những cái chiếc áo sơ mi áo khoác để giới thiệu tới các bạn nha thì uh, những cái chiếc áo thun đổi bài này á nó có ưu điểm á là khi mà các bạn tới sòng chơi thì bất kể bài của ai hoặc là bài nước ngoài hay là bài gì thì các bạn vẫn có thể đổi được ha không có phải bắt buộc là bài của mình cứ tới xong mình mặc cái áo này vào là các bạn có thể chơi được rồi áo này thì ờ, mẫu nó rất là đẹp nên là nam nữ các bạn đều có thể mặc được ha đây hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn một cái áo thun đổi như thế này đây áo này thì mẫu mã cực kỳ đẹp mình đặt bên nhà sản xuất họ làm thì rất là đẹp nha đây các bạn nhìn như thế này trước mặt vào thì các bạn không thể nào mà biết đâu là một cái khe đổi bài nó nằm ở đâu đây họ ngụy trang cực kỳ kín đáo nha các bạn đây là một cái áo đổi bài nè không bao giờ phát hiện được đâu là một cái um, cái khe đổi bài nó nằm ở đâu ha đây thì cái áo này á, bên cơ sở của mình có hai loại đó là loại pin và loại pin rời hoặc và loại pin sạc thì tùy các bạn nếu mà các bạn thích pin sạc thì các bạn nói với mình mình sẽ cho các bạn loại pin sạc và pin rời thì các bạn cứ nói ha thì đối với pin rời á thì các bạn cứ gắn pin này vào pin remote máy lạnh á hay là remote TV đây nó sử dụng một lần 4 viên thì các bạn cứ lấy pin này các bạn bỏ vào là các bạn có thể chơi được rồi thì đối với pin sạc á thì nó có một cái cục sạc để cho các bạn sạc cục sạc đa năng ha thì theo như mình nghĩ á, thì pin rời nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều tại vì cứ hết pin là các bạn mua và thay vào thì rất là nhanh ha không phải đợi chờ sạc cái gì hết đây là pin rời này ha các bạn gắn pin vào là tự động cái motor ở trong cái con máy này nó sẽ hoạt động mời các bạn đổi thôi nha đây mình sẽ test cho các bạn xem nhé motor của những cái máy đổi bài bây giờ thì rất là nhỏ và rất là êm ha đây bộ máy bây giờ rất là nhỏ này có chút xíu ở đây thôi khoảng chừng hai ngón tay thôi không có bộ giống như những cái máy đổi ngày xưa máy đổi ngày xưa chắc phải bàn cả bàn tay á bây giờ thì nó rất là nhỏ nên là khi mà các bạn à, mặc vô người á tránh cái trường hợp mà nó mặc nó lộ lên ha thì đây mình sẽ đổi cho các bạn là đây là cái khe đổi rồi các bạn thấy không làm họ làm rất là kín đáo đây các bạn bỏ bài vô trước khi vào sòng thì các bạn cứ hao trước một lá hoặc là khi mà vào sòng chơi rồi á thì các bạn có thể lấy trực tiếp một lá bài trong sòng các bạn hao vào để các bạn có thể đổi ha đây máy thì cực kỳ nhạy luôn nè ha đây là trong cái không gian mà nó yên tĩnh quá nên là mình sẽ nghe một cái tiếng nhỏ còn khi mà các bạn vào sòng sới chơi thực sự á, thì tiếng người nó ra nó vào thì rất là khó mà để nghe được tiếng động của cái máy đổi này ha cực kỳ êm thì khi mà các bạn đổi mình cũng hướng dẫn cho các bạn một cái cách đổi như thế nào cho nó hiệu quả để khi vào sòng tránh cái trường hợp mà mình đổi nó bị à, kẹt lá hay như thế nào thì mình đổi nó sẽ lâu ha dễ bị người ta phát hiện đối với những cái dòng đồ đổi như thế này thì nó sẽ phù hợp với các bạn nào mà chơi những cái môn bài như bài cào nè bài cào bài liên bài xì rách xì tố ha những cái môn bài ít lá mình chơi nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều thì bây giờ mình thử chia cho các bạn cái môn bài liên để mình hướng dẫn cho các bạn cái cách đổi như thế nào cho hiệu quả nha thì bây giờ mình nhớ là mình hao vào đây con đầm đi đây con đầm nha thì mình cứ nhớ là hao vào đây một con đầm đây thì ví dụ như bài liên à, bài cào mà họ chia cho mình như thế này thì ván này mình được có một điểm mà ván thua chắc rồi ha cào một điểm mà thua rồi thì bây giờ mình sẽ đổi con hai này mình lấy con đầm trong đây để mà được 9 điểm ha đổi con hai lấy con đầm thì khi mà các bạn đổi thì các bạn cứ tách rồi hai lá này ra hai cái lá đổ hai cái lá không đổi và một lá đổi này riêng ra thì khi mà các bạn đút vào khe đổ á, tránh cái trường hợp mà nó kẹt hai lá lại một nên mình rất là đổi rất là lâu và khó đổi ha thì mình cứ tách rời ra vậy đưa vô nè tự động motor nó sẽ nhả lá bài khác ra cho các bạn ván này chính điểm là mình ăn rồi này ha thì khi mà các bạn đổi bài á thì các bạn chỉ cần đưa vào miệng của cái máy đổi thì tự động nó sẽ hút lá bài này vào và nhả lá bài khác ra các bạn không cần phải đẩy vô hay là kéo ra như thế nào thì chỉ cần kê vào miệng đây kê vào miệng của máy đổ thì tự động nó sẽ hút lá bài này vào và nhả lá bài khác ra cho các bạn nha mình không có phải tốn công tốn sức gì hết đây mà tốc độ đổ thì cực kỳ nhanh khi mà các bạn mua những cái áo đổ này về thì các bạn cứ tập trong vòng chừng nửa buổi cho nó thật nhuần nhuyễn cái tay của mình đi thì khi mà mình vô sòng thì mình đổ cho nó nhanh hơn gọn hơn để tránh cái trường hợp mà người ta phát hiện nha thì đây ngoài những cái mẫu mã này á thì các bạn nào mà muốn làm theo ý muốn của các bạn muốn thích cái áo của các bạn mặc như thế nào thì các bạn cứ gửi cái mẫu đó lên mình sẽ cho nhân viên làm những cái à, máy đổi vào trong cái mẫu áo đây cho các bạn nha thì đây là những cái áo thun để hỗ trợ cho các bạn cháo đổi bài khi vào sòng chơi thì cần những cái áo này về chơi thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại trên 0984 35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 thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào á, thì các bạn cứ lên trực tiếp cơ sở đó để được nhân viên cho các bạn xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng còn không thì các bạn cứ lên tham khảo để tránh cái trường hợp mà mình đi mua hàng có nhiều chỗ bây giờ nó lừa đảo rất là nhiều nha còn bạn nào mà ở xa quá thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì uh, tất cả những cái dụng cụ bài lá ở bên mình hoặc là sóc đĩa bầu cua gì á thì bên mình khi mua hàng đều có tem bảo hành và bảo hành cho các bạn tuyệt đối nha nên khi mà các bạn mua hàng hãy là người mua hàng thông minh các bạn nên tìm những cái cơ sở nào mà uy tín có chế độ bảo hành thì các bạn mua hàng sẽ được uh, ưu đãi nhiều hơn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình